Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu tam sắc. Đây là cái bộ đồ chơi dành riêng cho tay cái khi đi lắc tài xỉu, đi chơi tài xỉu tại các sòng sới. Các bác có thể lắc tài hay lắc xỉu đi theo ý muốn của mình. Ngoài ra bộ hột nó đi rất là đều và tỷ lệ lên bảo nó rất là cao. Đây là bộ hột sản phẩm độc quyền của cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em. Em nhắc lại là độc quyền nha các bác nhá, bởi vì là không có một cơ sở nào có hột tam sắc hết đây là hột tài xỉu cây mắt hí tam sắc bởi vì là bên cơ sở em làm ra nên là em có thể khoan mặt hột theo ý muốn của mình các có thể làm mắt hí cũng được mắt to hơn một xíu cũng được hoặc là mắt như hột trợ bên em đều làm được hết các bác nhá đây tại sao em lại gọi nó là tam sắc thì đây các bác này có bác nhìn mặt ba của nó này nó là dấu sắc đó còn nếu như mà một cái hột trợ ấy đây nếu mà cái hột bình thường đấy nhá thì mặt ba của nó nó là dấu huyền đó các bạn nhìn này đây đây là bộ hột tam sắc còn đây là bộ hột tam huyền đó và với cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì em bao cho các bác tam tích tang tích ăn thua trẻ hột không có gì hết các bác nhé nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được sau đây em sẽ giới thiệu à, sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu tam sắc này như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ hột đi đều giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình được và các bác có thể kết cái chén mà mình lắc phải tầm đến 8 90 phần trăm các anh nhá sau đây em sẽ lắp thử hột đi đều này tài vừa nãy nó là xỉu em để mặt ba con ba đúng không ạ bây giờ nó lên tài này xỉu này tài này xỉu này tài này đó bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác này giữ thử cho các bác giữ tài bởi vì giữ tài mới giữ xỉu nó cũng giống nhau khi nào mà các bác mua cái bộ hột sở hữu cái bộ hột tam sắc bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc cái bộ hột này đi theo ý muốn của mình bây giờ đang ở tài em sẽ giữ tài này một tài này hai này ba này bão này bốn này